quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có nắng xuất hiện sớm nên không khí sẽ ấm nhanh. Khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng nhiệt độ ở hầu khắp Bắc Bộ tăng lên ngưỡng từ 19 đến 20 độ, trời chỉ còn rét nhẹ. Sau đó đến trưa và chiều thì nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất trong ngày, dao động trong khoảng từ 21 cho tới 24 độ. Độ ẩm trong không khí thì vẫn thấp dưới mức 55% nên trời vẫn khá là hanh khô. Sau đó về đêm và sáng trời vẫn duy trì tình trạng ít đến quang mây, từ ngày 1 tháng 3, không khí lạnh suy yếu nên nhiệt miền Bắc tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 3 4 tháng 3, không khí lạnh có khả năng lại được tăng cường yếu trở lại, vì thế nhiệt độ trong tuần này vẫn chưa thể tăng cao. Ở miền Trung mưa đã thu hẹp lại. Trong hôm nay mưa vẫn xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Khánh Hòa. Tuy nhiên lượng mưa có xu hướng giảm, cục bộ ở khu vực Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi có nơi mưa to trên 20 mm. Dự báo mưa vừa trên khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 2. Mưa vẫn còn, mây vẫn nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày chưa tăng cao. Với Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, ba tỉnh có nắng nhẹ về chiều, nền nhiệt ngày sẽ tăng lên ở mức từ 22 đến 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mây và mưa nhiều nên nhiệt độ vẫn thấp từ 19 đến 22 độ, trời rét. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ ở mức từ 23 đến 26 độ. Khu vực từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận nhiệt độ cao 27 đến 30 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, tác động của không khí lạnh vẫn còn khá mạnh. Hôm nay tại Tây Nguyên trời nhiều mây có nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày chỉ từ 25 đến 28 độ. Trong khi ở các tỉnh Nam Bộ ảnh hưởng của khối không khí lạnh ít hơn, trời nắng mạnh hơn và mức nhiệt ngày sẽ cao từ 31 đến 33 độ. Một số nơi ở miền Đông nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ.